vân bốn Lord. sườn xa quan quân quận phố cùng là chư sinh giá hồi cùng đời chân đi mở mang lá mai đức ông đệ tam ngày dòng sái thì ra hồi cùng hoa hải đường thỉnh vương cô đệ nhất đất hạ hương là đất châm oanh kim chi chính trường quyền hành đảng ta hồi cùng trông pha cờ bể tờ bờ chiếc thoi cô bé lững lờ bên pha ra hồi cùng âm âm sóng dây bể đông thịnh hỏi thăm ba kép đi vào đền thờ chúa huyền vườn đào lát ra hồi cùng lâm thao ca mãi quê nhà anh minh trăng sáng chúa bà để ta loan ra hồi cùng năm phương năm miếu rõ ràng sắc phong bàn tay kính mời nhất nhân bóng tôn quan As ra nguy quang thần xa ân từ bi mẫn chúng sinh cô dân của người nước ngoài người và người nước ngoài giá người cá tiền bản chất chất liệu đất đai và bản chất nước ngoài chắc rút thành mình phải làm các giáo trình và còn nữa thường cháu cái gì nữa là trình các trường các trường cầu nguyện và cùng của bảo vệ quốc gia của mình để phục vụ cho gia đình đạo tạo cũng còn hơn cung khai là các thầy người đang theo bạn lớn ta về ban khen ban thưởng trung tâm cho họ họ tú họ tài ha ấy vâng sát trời nghe desire. chính trực mọi đường không lập bập cờ vàng cắm giữ trung tâm Kháng tâm xa ân từ bi bấn chúng sinh cố ngã kim đỉnh lễ khai quang phật chiếu thiên tôn thank you lòng quần khấn một cách là cái đầu không tiên họ ta không chỉ cái làm tìm gần sớ điệp câu trường pháp sư và đại cùng người quan đã ngày không phù cho gia đình tích chủ họ đã cũng còn kiểu dân dân thì thần phù sản xuất ta mệnh vẫn xin cầu nguyện quan đức khuôn phù bảo hộ pháp sư pháp thần dài dài em hạ quan lớn ta giám đề giám phủ trung tâm cho họ vũ họ tạo canh đàn khóa lễ ngày hôm nay viên mãn hạ Phật đài khoan thai nhiệm nhạt Thu lâm sơn bể bạc ngàn xanh Hoa phong hoa vũ hoa hình Tôn quan hoa phép chóc tà ngày trời khâm thừa đế lệnh xuống quyền hành quan giám sát chức dày tiền sinh sống tốt